chúng mình sẽ cùng tìm hiểu. Đây chính là bảng đơn vị mà người ta sử dụng số La Mã. Đây là số tự nhiên cô viết ra và đối với số tự nhiên này đối chiếu lên thì những số La Mã nào được viết là một Chúng ta có các mức màu trắng đó là 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20. Tại sao cô lại viết những cái mức này ra để các con theo dõi và các con nhìn nhé. Số 1, người ta viết bằng một gạch. Số 2, hai gạch. Số 3 là ba gạch. Nếu dạy số 4 có phải là 4 gạch, số 5 là 5 gạch không? Lúc bấy giờ nó sẽ không thay đổi như thế. Đến lượt số 5 thì người ta ký hiệu bằng chữ V. Đến số 10, người ta ký hiệu là chữ X. Đấy, và kia là hai vạch nhưng người ta chụm lại thành hình chữ V. Còn đây hai gạch cắt chéo nhau thành chữ X, đây chính là 10. Tiếp tục 15 thì được ghi như thế nào? 15 chính là gộp của 10 và 5, tức là gộp x và v. Đấy. Ta có 15 đây. x v. x là 10, v là 5, 10 cộng 5 sẽ bằng 15. Vậy thì còn 20 thì thế nào nhỉ? 20 sẽ là 2x. x này là 10, x này là 10, 10 cộng 10 bằng 20. Thế còn các số còn lại thì sao? đây là năm rồi vậy bốn thì người ta làm thế nào nhỉ người ta sẽ dựa vào số 5 người ta bớt đi một gạch ở đằng trước đây các con nhìn nếu như số 5 ở đằng sau có một gạch ở đứng đằng trước nó chính là 4 ta sẽ nhầm là 5 trừ đi một bằng 4 đấy. đấy và ở đằng sau thì sao nhỉ 5 thì ta có 5 cộng thêm một gạch bằng 6 và đây chính là số La Mã số 6 viết gồm có chữ V và một gạch. Tiếp tục nhé, số 7 thì sao? Số 7, V và hai gạch